Đây chính là một tỉnh có 9 đơn vị hành chính, diện tích khoảng 6.377 km vuông và dân số 614.700 người. Ở đây là đặc điểm chung là phía Bắc là giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Ở phía Nam giáp với tỉnh Yên Bái, phía Đông giáp tỉnh Hà Giang, giáp tỉnh Hà Giang và phía tây giáp với tỉnh Lai Châu. Ở đây là có tuyến đường sắt này, nơi mà con sông Hồng chảy vào đất Việt. Sông Hồng ngay khu vực huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, nơi mà có con đường quốc lộ 4D nối à, giữa Lai Châu và Lào Cai và đây lại là nơi có địa điểm du lịch nổi tiếng Sapa của tỉnh Lào Cai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào thành phố Lào Cai. Thành phố Lào Cai là diện tích 272 222,7 km 229.000 229,7 km vuông với dân số là khoảng 98.400 người. Đây là thành phố Lào Cai. Tiếp theo là huyện Bắc Hà. Bắc Hà là có thị trấn Bắc Hà 681,8 km vuông với dân số 53.600 người huyện thứ ba là huyện Bảo Thắng huyện Bảo Thắng là có một xã bản Việt tiếp giáp với Trung Quốc Bảo Thắng là có trị Thấn thị trấn Phố Lu mà có tuyến đường quốc lộ 70 tuyến ừ, đường sắt Bắc Nam và tuyến quốc lộ và tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua có thị trấn Phố Lu đây Bảo Thắng 682,2 km vuông dân số 100.000 người huyện Bảo Yên có thị trấn Phố Ràng 820,9 km vuông dân số 76.400 người. Huyện tiếp theo là huyện Bát Sát đây. Có cột cờ Lũng Pu, Lũng Pô mà nơi mà có cái bài hát gửi em ở cuối sông Hồng. Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Đấy. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt cái câu này rất là quen thuộc rồi. Có thị trấn Bát Sát đấy. 1061,9 km vuông dân số tròn chỉnh 70.000 người. Thế tiếp theo là huyện Mường Khương có thị trấn Mường Khương mà đây là huyện à, tiếp giáp với huyện à, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Mường Khương là 556,2 km vuông dân số 52.200 người. Tiếp theo là phải nói đến thị xã Sapa, không phải là huyện Sapa đâu các bạn nhá. 683,3 km vuông dân số 53.600 người huyện tiếp theo là huyện Simacai có thị trấn đơn vị hành chính của huyện là Simacai 234,9 km vuông dân số 31.300 người và huyện cuối cùng là huyện Văn Bàn có thị trấn Khánh Yên 1.426,1 km vuông với dân số 79.200 người. Như vậy là tổng diện tích của toàn tỉnh Lào Cai là 614.700 người với diện tích đây là tổng dân số còn tổng diện tích của toàn tỉnh là 6.377 km vuông và bây giờ chúng tôi xin kết thúc à, video tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tỉnh tiếp theo là tôi sẽ nói đến chính là tỉnh Yên Bái